phân tích cầu kèo cho ngày mai ngày 12 tháng 5 để cho các bạn tham khảo miễn phí nhé à, bởi vì hàng ngày thì mình đều làm video cho các bạn tham khảo hoàn toàn là miễn phí với tất cả cái à, cái tâm huyết của mình à, mình đã dành khá là nhiều thời gian cũng như là tâm huyết để hàng ngày ngồi soi cầu chốt số cho các bạn nên là các bạn ai đi qua video mà các bạn yêu quý yêu mến mình thì các bạn hãy cho mình xin một nút like và đăng ký kênh ủng hộ tinh thần cho mình nhé cảm ơn các bạn rất là nhiều Đi giải đặc biệt thì hôm nay giá 34 Nhất to thì ra kép 88 Về lô tô thì ngày hôm nay cũng không đồng đều Đít 2 thì bị câm Đó ngày hôm nay thì không có một cái cái con lô hai nháy nào cả à, Lô cặp thì ngày hôm nay có cặp 0660 này Đó Thì à, đặc biệt thì giá 34 à, Thì... Ờ, à, mình à, ngày hôm nay ấy, ngày hôm qua thì cũng do cái chút công việc bận mình không có lên làm video cho các bạn được nhưng mà mình cũng có lên ờ, để chốt số cho các thành viên ở nhóm tứ nương của mình những bạn mà đã tin tưởng mà vào nhóm zalo của mình thì ngày hôm nay cũng về bờ thực sự rất là an toàn các bạn nhé đó với cái cầu lô ăn thông à, mình sẽ mở cái nhật ký zalo cho các bạn xem thì ngày hôm nay tiếp tục các bạn nhé ngày hôm nay mình có chốt cho các bạn là độc thủ lô 16 này ngày hôm nay 16 nó đã nổ tưng bừng rực rỡ rồi đã đưa các thành viên để nhóm tứ nương của mình những bạn mà đã tin tưởng mình này những cô dì chú bác đã tin tưởng đã vào nhóm thập tứ nương thì đã về bò rất là an toàn rồi các bạn nhé rất là tưng bừng và rực rỡ với cái cầu lô ăn thông ngày hôm qua thì chúng ta cũng ăn và ngày hôm nay chúng ta cũng ăn độc thủ lô luôn đó thì những bạn mà đang bị loạn cầu bí số hay là đang xa bờ thì các bạn có thể là liên hệ với Zalo của mình để có thể là à, mình sẽ đưa các bạn về bờ bến một cách an toàn nhất các bạn nhé Zalo 0963236194 mình xin nhắc lại là Zalo 0963236194 đây là cái số Zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thập tứ nương của mình đó à, còn bây giờ thì mình sẽ đi vào cái phần mà soi cầu chốt số cho ngày mai để các bạn tham khảo nhé đây à, ngày mai ngày 12 tháng 5 mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 9 và chạm 7 độc thủ đề 797 và bạch thủ lô vip là 2992 các bạn nhé đó cái dàn đề rút gọn thì sẽ có 99 090 191 494 898 77 070 171 373 và 676 đó thì trên đây thì mình cũng đã là soi cho bạn những con số là khá là đẹp này với những nhịp đẹp và khả năng ăn cao nhất rồi các bạn trùng máu với mình thì các bạn chơi và nếu không thì các bạn xem tham khảo và các bạn mà muốn một cái khả năng ăn cao hơn thì các bạn có thể liên hệ hệ với Zalo 0963236194 số Zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thập tứ đương các bạn nhé còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc ờ, video tại đây chúc bạn ngày mai sẽ đại thắng rực rỡ nhé sẽ may mắn với những con số ở trên đây của mình và các bạn yêu quý mình hãy cho mình xin một nút like và đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho mình nhé à, và chào tạm biệt các bạn